Xin chào các bạn đến với Hiếu Lan TV Các bạn à, chơi hoa hồng thì các bạn đã thấy à, có rất nhiều cây hoa hồng à, chi râu, hoa hồng thân gỗ Thế nhưng à, đảm bảo chưa có ai chơi tầm xuân thân gỗ bao giờ Trong clip ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cách mình đào tạo một cây tầm xuân chi râu, dáng chi râu, một cây tầm xuân thân gỗ Mời các bạn cùng tham khảo Đây là một cây ờ, tầm xuân Mình đã nhân giống cái cây này bằng cách phương pháp là dâm cành Như clip lần trước mình đã giới thiệu Đó. Từ một cây tầm xuân mỹ đã già, ra hoa Chúng ta cắt lấy những cái cành bánh tẻ Chúng ta dâm xuống Và cây này là đã được khoảng 5 ờ, đến 6 tháng tuổi Bắt đầu cho hoa đầy nụ của nó rất nhiều rồi và dáng của nó là cái độ cao của cây này là khoảng 40 cm 40 phân được xếp vào hàng ờ, mini chiro thì cây này là nếu mà làm giang chi như cây hoa hồng thì rất là đẹp đấy các bạn ạ. bây giờ mình sẽ tiến hành ờ, vào chậu cái ờ, cây này để cho các bạn xem nó có đẹp không nhá mình sẽ lấy một cái vật à, kim loại mình tỉa hết cái à, gai của cái cây tầm xuân đi đó, các bạn à, tút hết cái gai nó đi của chúng ta làm nó không có gây sát thương đó, đó chúng ta cũng ờ, tỉa các cái cành già để chúng ờ, ta tỉa đi cho nó gọn cái cây các bạn nhá mình đã chuẩn bị một cái chậu tròn này các bạn này à, ờ, sau đó mình cũng cho phần 3 đất vào cái chậu cái à, đất này thì cũng giống như đất trồng hoa hồng thôi cũng trộn như vậy tiếp theo là chúng ta sẽ à, phá cái đầu đất của cây cây tập à, xuân đi và thì cái đầu này nó cũ rồi nên mình xé bỏ luôn số cái quả ấu này nhặt đi cho vào và làm như này thì à, thứ nhất là chúng ta có à, một cái cây tầm xuân chi dáng chi để chúng ta chơi và tiếp theo là sau khi chúng ta chơi cái hoa xong thì chúng ta có thể để nguyên cây tầm xuân này và chúng ta ghép hoa hồng để tạo đó đây, các bạn nhìn này cây tầm xuân dáng chi rất đẹp và mình sẽ làm một cái cây à, khác bạn nhé đây có một cái cây khác này nó cũng hoa rất nhiều này. Rồi, vâng, sau đó mình ờ, cũng bỏ cái chậu vâng, này Rồi, vâng. xuân thì các bạn không sợ là nó hà chết vậy sau đó chúng ta cho nó vào như vậy là mình đã vừa vào chậu à, hai chậu tầm xuân à, các bạn nhìn lại nhé đây rất đẹp hoa đang rất chùm nhiều như vậy trong khoảng độ à, một tuần tới là chúng ta sẽ có những cây tầm xuân ra hoa rất đẹp và chơi à, tầm xuân dáng chi như này thì nó cũng sánh ngang hoa hồng cũng đẹp tựa như hoa hồng không thua kém gì nên là những bạn nào bỏ tầm xuân chỉ có thể trồng làm hàng rào thì nó leo nhanh thì hãy xem clip này thấy tầm xuân nếu mà chúng ta tỉa à, cành các thứ là đúng kịp thời thì à, nó cũng sẽ không có phát triển dài mà nó cũng chỉ bé như này thôi và nó ra hoa được khoảng 3 tháng từ tháng 3 đến tháng 6 chúng ta cũng có mấy tháng để ngắm hoa và chơi hoa hai cây mình đã vào thử rất đẹp các chùm hoa là rất nhiều đấy các bạn nhé sau khi ờ, khi các cái ờ, chùm hoa này nó ra hết và ra các đợt hoa đến mùa hè xong thì mình sẽ tiến hành à, dùng hai cái chậu này làm ờ, phôi để ghép hoa hồng vào ở đây ra lại có những cây hoa hồng chi râu rất đẹp rồi những bạn nào mà trồng tầm xuân đấy, thì xem clip này thì sẽ thấy là có động lực để chúng ta tiếp tục trồng những cây tầm xuân để chơi bạn nào mà trồng mà chưa ra hoa thì chúng ta hãy ờ, cố gắng tiếp tục trồng rồi là cũng sẽ có ngày ờ, có hoa để cho chúng ta ngắm vì ờ, trên diễn đàn hoa hồng thấy có rất nhiều bạn thích trồng tầm xuân nhưng mà trồng mãi nó không ra hoa thì xem clip này thấy là rất đơn giản cây bé như này cũng đã ra hoa hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo trên Hiếu Lan TV mình sẽ tiến hành ghép mắt hồng vào cái cây ờ, tầm xuân sau khi ờ, mà nó hết hoa các bạn thấy hay thì hãy ấn nút like subscribe và chia sẻ cho Hiếu Lan TV xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn